chào tất cả anh em nhé video này giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu mới nhất 2020 này Để giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em nhìn thấy toàn bộ bộ hột tài xỉu bên trong của cái nắp tài xỉu nhé. đấy thì ờ, cái bộ đồ chơi tài xỉu của ngày hôm nay đó chính là cái bộ soi xuyên nắp tài xỉu đấy. và đây là cái chọn bộ của cái bộ đồ chơi tài xỉu bên này đây nó gồm là một cái nắp một cái nắp thì đến sân chơi thì anh em chỉ cần là đưa được cái nắp này vào để anh em lắc đấy nhiệm vụ còn lại là của hai cái phụ kiện này là một cái điện thoại một điện thoại bình thường anh em nhé đấy, điện thoại bình thường đấy. điện thoại dùng nghe gọi bình thường đấy, và một cái <coughs> một cái uh, sạc dự phòng đấy, một cái sạc dự phòng anh em nhé thì cái cách chơi của nó như nào cái cách chơi của nó như nào thì bây giờ anh em và anh em theo dõi cùng với tôi Đấy, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi tài xỉu mà hiệu quả nhất hiện nay bằng cái bộ đồ soi xuyên nắp tài xỉu mới nhất 2020 Đó. thì ờ, cái cho nó cái độ xanh chín nữa thì tôi sẽ thử cho anh em cái bộ hột này Đấy, hột thì nổi hoàn toàn không tăng Đấy, hột thì hoàn toàn nổi thử luôn cho anh em nam châm nữa Đây. và nắp nắp thì hoàn toàn không tăng anh em nhé nắp hoàn toàn không tăng anh em nhé đấy, đến sân chơi thì anh em chỉ cần đưa cái nắp vào thôi đưa cái nắp vào để anh em chơi thì uh, nó có hiệu quả như nào thì anh em theo dõi cùng với tôi nhé nhất là anh em uh, cái bộ đồ chơi này tôi đã kết nối cục uh, wifi Đấy, cục wifi tắc 3g 4g anh em nhé đó đây là cục sạc thì anh em chỉ còn cục sạc như vậy thôi thì anh em uh, sẽ kết nối được rất là xa anh em ở Việt Nam thì ở bên à, nước ngoài anh em cũng bắt được thế thì cái cách bắt của nó như nào thì à, chắc là cái video này tôi không thể nói hết được thì anh em nào mà cứ sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây anh em nhé đây là cái màn hình để chúng à, để anh em nhìn được ở bên trong Đấy, bên trong hột Đấy thì ờ, khi mà anh em chơi anh em chỉ cần cầm cái sạc dự phòng này thôi cầm làm sao anh em có thể chĩa vào cái nắp Đấy, để anh em có thể nhìn thấy được ở trong nhé Đấy, thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em vài chén để cho anh em thấy được đó em thấy không 644 này Đấy, 644 này, tôi để đây cho nhìn cho nó rõ đỡ anh nắng đỡ cho 622 Đấy, 622 này rất là rõ nha anh em nhé đấy đó cái khoảng cách của nó để anh em soi được là khoảng tầm một mét rưỡi cho đến 2 mét anh em nhé đấy, thoải mái để cho anh em có thể soi đứng ở bất kỳ cái vị trí nào ở sân chơi để anh em cho hai ba bốn này em thấy không hai ba bốn nhá, rất là rõ nhá cái này uh, wifi của nó hơi yếu nên là cái à, màn hình nó hơi giật nói chung là khi mà anh em chơi ấy, thì anh em phải uh, phải phải cho wifi mạnh lên hoặc là 4G của anh em phải mạnh lên thì là cái độ nét của nó và cái độ giật của nó nó không còn nữa anh em nhé à chết nhầm xin lỗi anh em cái độ nét của nó vẫn còn nhưng mà cái giật của nó sẽ bị mất Đấy, mở cho anh em hai và bốn ờ, đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu bây giờ tôi bảo tôi sẽ test cho anh em này đây anh em nhé đây anh thấy không rất là rõ này anh em thấy chưa đấy đây là bao nhiêu hai hai hai ba bốn đúng không hai ba bốn này để tôi cho màn hình nó nét lên một tí đấy anh em thấy chưa nét căng luôn đấy hai ba bốn này đó À ba ba bốn đấy ôi rồi bốn năm sáu này tứ ngũ thiên nhá rất là nhanh và cái cự ly của nó cũng rất là xa anh em nhé anh em soi được khoảng tầm à, hơn một mét nhé đấy năm sáu này tiếp tục cho anh em này đấy ôi rồi này hay thì anh em đánh xỉu chú cũng ok nhé Đấy, 146 tài vừa lắc vừa đoán cho anh em xem à, vài tiếng để cho anh em thấy được à, cái độ chính xác của cái cách đánh hay là những cái đồ chơi mà tôi muốn giới thiệu cho anh em này nó có chuẩn xác hay không nhé Đấy, thì tôi lắc cho anh em rồi, cái này cái này thì uh, tôi đánh uh, xỉu xỉu nhá đó đánh tài nhá đấy bão tứ luôn này đấy chén này thì à, chén này tôi sẽ đánh à, xỉu nè đánh xỉu đó cái này thì đánh tài tài anh em đó cái này cái này thì ờ, tôi sẽ đánh uh, siêu 334 cực kỳ chuẩn xác luôn anh em nhé cái này thì ờ, tôi sẽ đánh tài đó tài tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng này chén này đánh tiếp tục đánh tài này đó đúng không anh em đấy thì à, anh em à, đang thắc mắc vì sao mà tôi lại có thể đoán chuẩn được như vậy đấy, và cái cách nào hay là cái mẹo chơi như thế nào để cho giúp cho anh em anh em có thể đánh được như vậy đấy thì à, tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em đây à, cái cách mà anh em đi đánh tài xỉu nó được cái độ chuẩn xác nhất như vậy để cho anh em làm tay cái thì là đây đó và đây em nhá đây đây là cái đồng hồ Đấy, đồng hồ thì cái đồng hồ này tôi vừa nãy tôi đã đeo vào để tôi đánh đeo vào để tôi đánh thì uh, nó đã có những cái hiệu quả như anh em vừa theo dõi đấy đó. đồng hồ thì à, rất là ok anh em nhé rất đẹp đó anh thấy không rất đẹp rất hợp thời trang Đấy, thì đây chính là cái bộ Đấy, đây chính là cái bộ uh, xuyên nắp tài xỉu anh em nhé Đấy, soi xuyên nắp tài xỉu thì uh, cái nắp này Đấy, cái nắp này thì hoàn toàn không tang này nắp này hoàn toàn không tang nhé nắp này không tang hột không tang tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó này nhất là test cho anh em cái nắp đã nhá nắp nắp đáng nghi ngờ nhất này đó. Đó. nắp hoàn toàn không tang nhá à, nắp hoàn toàn không tang đấy và thử nam châm tiếp theo đến là cái bộ hột này đó đó đấy, đấy là vừa thử cho anh em tất cả những cái tăng tích của cái độ đồ chơi sóc tài xỉu đấy, cái nắp tài xỉu này và bộ hột tài xỉu để cho anh em thấy được là cái à, hiệu cái cái cái ờ, cách đánh của tôi vừa nãy là không có bịp nhé Đấy, không có đồ chơi nào bịp hay là đồ chơi nào có tang cả Đấy, và duy nhất tôi chỉ đeo duy nhất một cái đồng hồ này thôi nhé đeo duy nhất cái đồng hồ và cái cách chơi của nó như thế nào thì đây anh em nào mà đã chơi qua cái bộ đồ chơi này rồi Đấy, cái bộ ờ, đồng hồ soi xuyên nắp này Đấy, dụng cụ soi xuyên nắp thì ờ, anh em cũng biết được cái hiệu quả của nó nhé thì cái đồng hồ này nó dành riêng cho anh em nào làm tay cái nhé làm dành riêng cho anh em làm tay cái thì uh, cái đồ xoay xuyên này ngoài cái đồng hồ này anh em có thể là chơi cái chơi ờ, thêm một cái à, là cái vòng nhé. cái vòng cái vòng uh, vòng vòng vòng uh, vòng chuỗi ấy. để anh em đeo tay anh em đánh được nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em này à, vì sao vừa nãy mà tôi lại đánh được như vậy nhé đây cái cái cái mắt cam nó nằm ở đây anh em nhé đó. đó đúng không anh em Đấy. thì à, tôi vẽ tôi đeo như này thì tôi đã đó tôi đã đeo như này Đấy. và dọi xuống khi mà tôi tay tôi ôm vào cái nắp này Đấy. nắp như này thì là cái dây này nó sẽ dọi xuống nó sẽ như thế này anh em nhé Đấy cực kỳ trong cực kỳ nét siêu chuẩn siêu nét luôn anh em nhé Đấy thấy rõ một một luôn đúng không 634 này à chết chết xin lỗi anh em lại này đấy đây 534 đúng không đây đấy 522 anh em thấy không thấy cái độ nét của nó có nét không? có trong có sáng quá là tuyệt vời luôn đấy đây là cái bộ ờ, đồ chơi soi xuyên Đấy. cái đồng hồ soi xuyên nắp tài xỉu Đấy. giúp cho anh em ờ, làm làm tay cái anh em ờ, sử dụng cái bộ đồ chơi này để anh em đi đánh tài xỉu thì là nó rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy hoặc à, anh em